Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 30m2 xây 4 tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu đồng Tôi đang đứng ở trước ngõ ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy ngõ trước nhà rộng và 2m đây, ngôi nhà của chúng ta là phần mặt tiền của tầng 1 thì đều được uh, ốp từ đá granite đây các bạn có nhìn thấy này và phần à, cửa thì sẽ được làm cửa hai lớp bên ngoài là sẽ là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính rất là thoáng ở phía trên này chính là mặt tiền mặt tiền của ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy và tiếp theo là chúng ta sẽ vào tầng 1 của ngôi nhà về tầng 1 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm hai phần à, một sẽ là phòng khách ở phía bên ngoài đây nơi tôi đang đứng đây là phòng khách và bên trong sẽ là phòng bếp chúng ta sẽ đến với không gian của phòng à, khách trước các bạn nhé cái không gian của phòng khách đây đã được chúng tôi à, lắp à, bộ kệ tivi rất là đẹp ở đây rồi ở trên bên trên là có hệ thống trần thạch cao hệ thống đèn nếp và đèn tuyết này chúng ta có nhìn thấy và sang bên này chính là phòng bếp và phần tủ bếp đây về phần tủ bếp thì à, được chúng tôi làm từ gỗ xoan đào gỗ thịt à, còn về phần à, bếp mặt bếp thì sẽ được làm từ đá đen và tự nhiên đây chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài và về phần chậu rửa thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu chúng ta hay có thể quan sát nó gần hơn đây là phần uh, tủ bếp đây đang nhìn thấy nước sơn rất là tốt đây là phần mặt đá này và tầng 1 này thì chúng tôi có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa các bạn nhé đây về nhà sinh à, vệ sinh phụ thì cũng bao gồm một à, bồn cầu này hệ thống à, chậu rửa gương và bên trong này là máy bơm nhà vệ sinh này rất là rộng chúng ta đi thoải mái mà đây là máy bơm đây hệ thống máy bơm và chúng ta có thể đi ra nhìn lại không gian của tầng 1 đây và tiếp theo là phần cầu thang của ngôi nhà về phần cầu thang của ngôi nhà thì mặt bậc và cổ bậc thì đều được chúng tôi làm từ đá tự nhiên đá bình định và phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là chắc chắn nhìn đây đây là tay vịn lên trên này và tiếp theo thì giờ tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được chia là một phòng ngủ và một à, phòng vệ sinh rộng đây chúng ta đang à, đi lên trên à, tầng 2 trước tiên là chúng ta sẽ đi vào à, tham quan khu vực nhà vệ sinh của tầng 2 trước về nhà vệ sinh của tầng 2 thì bao gồm bồn cầu hệ thống lavabo đây đây bạn nhìn thấy gương này mắc treo quần áo ở bên trên này là dây chờ của đường bình nóng lạnh đây bồn cầu đây hệ thống thoát ờ, nước à, hệ thống lắp đèn đây đóng cửa ờ, nhà vệ sinh thì được làm từ nhôm việt pháp và tiếp theo là chúng ta sẽ sang phía phòng ngủ của ngôi nhà về phía phòng ngủ ngôi nhà thì ờ, bao gồm hệ thống chân thạch cao này đường chờ của điều hòa đường chờ của dây cáp tivi cửa sổ thì sẽ được làm à, từ cửa nhựa loại thép và bên trong là có một loại cửa một lớp cửa sắt nữa để làm chống an toàn và phần nắp đèn của tầng 2 sẽ là tất cả được làm từ uh, gỗ công nghiệp các bạn nhé đây chúng ta có thể nhìn thấy về phần uh, cửa thông phòng của ngôi nhà thì sẽ được làm từ cửa gỗ khuôn thì sẽ là khuôn trò đây cánh này sẽ là cánh dâu này rất là chắc và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 về tầng 3 của ngôi nhà thì cũng ờ, thiết kế bao gồm như tầng 2 thôi cũng một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh và cũng ờ, bao gồm các thiết bị như vậy đây đây là phòng vệ sinh chúng ta có thể nhìn thấy đây ngắm từ không gian bên trong đây tất cả tường này đều là chúng tôi ốp gạch hết rồi đây là hành lang chúng ta nhìn thấy rất thoáng bởi bên bên sườn chúng ta còn có thêm một cái cửa sổ nữa và bên này là chính là phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà cũng bao gồm hệ thống đèn led hệ thống trần thạch cao ống chờ và điều hòa dây ờ, chờ và đường ờ, cáp tivi cáp mạng đây chúng ta có thể thấy này. rất là rộng ờ, và tiếp theo là chúng ta sẽ lên ừ, trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm một phòng thờ một phòng <coughs> đặt máy gặt và một phòng sân phơi đây là hành lang này là quan sát và bên này là chính là nơi đặt máy giặt đây chúng ta có nhìn thấy tương đối nó rộng và đây là phần giếng trời của cột hang ngôi nhà thì chúng ta có thể nhìn quan sát từ trên xuống rất là sáng đây là hành lang và đây trong đây là chính là một phòng thờ của tổng 4 đây chúng ta vào nhìn này và phía bên ngoài đây là chính là sạc phơi rất là rộng sau chúng ta về thì có thể thiết kế một cái dàn phơi thông minh ở đây phơi quần áo và bên này có một cái ô để chúng ta đi lên trên tầng mái của ngôi nhà tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông xây 4 ờ, tầng và vị trí nằm ở ngay tổ 5 phường Yên Nghĩa ngay cạnh trường ờ, tiểu học Lê Lợi đi vào thôi ô tô đậu cách nhà khoảng tầm 30 mét cách bến xe Yên Nghĩa 500 mét và đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu đồng giá cả thì chúng tôi có thương lượng đã bao ờ, thuế phí sang tên hỗ trợ vay vốn ngân hàng à, ngoài ra thì bên công ty tôi còn xây một vài căn ở vị trí khác nữa à, giá thì từ 1 tỷ 35 đến trên 2 tỷ nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại ở trên à, video hoặc các bạn có thể đăng ký ừ, kênh và theo dõi thường xuyên các video hơn à, xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại